Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cassette văn chương cùng học văn chị Hiên Ngày hôm nay chúng mình sẽ đi tìm hiểu một bài thơ khác trong chương trình ngữ văn lớp 9 Bài thơ mang tên Đồng Chí Một bài thơ vô cùng nổi tiếng của tác giả Chính Hữu Chính Hữu sinh năm 1926, mất năm 2007 Tên khai sinh là Trần Đình Đắc, quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1946, ông gia nhập Trung đoàn Thủ đô và hoạt động trong quân đội suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chính Hữu làm thơ từ năm 1947 và hầu như chỉ viết về người lính và chiến tranh. Tập thơ Đầu súng trăng treo là tác phẩm chính của ông. Thơ ông không nhiều nhưng có những bài đặc sắc, cảm xúc dồn nén ngôn ngữ và hình ảnh chọn lọc, hàm xúc. Năm 2000, Chính Hữu được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật. Sau đây là bài thơ Đồng Chí. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét trong chăn thành đôi chi kỳ đồng chí ruộng nương anh gửi bạn thâm cày gian nhà không mặc kệ gió lung lay giếng nước gốc đa nhớ người ra lính anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh sốt run người vừng chán ướt mồ hôi áo anh rách vai quần tôi có vài mảnh vá miệng cười bút giá chân không dày thương nhau tay nắm lấy bàn tay đêm nay rừng hoang sương muối đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới đầu xuống trăng treo